Xin chào 500 anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh youtube của T Casino Thì uh, thưa anh em, hôm nay trên buổi livestream này mình sẽ chia sẻ một chút với anh em về các dòng sản phẩm à,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 Ờ, nói đơn giản thôi về những cái dòng máy ờ, đánh cả, cảm ứng quân vị này R6 này này Đấy. Uh, rất nhiều anh em đã quen thuộc với cái dòng R6 này rồi đúng không ạ cái dòng R6 này thế hệ trước của nó là những cái dòng ống to và dài đúng không đánh nhiều nhịp Đấy. thì chúng tôi đã cải tiến những cái dòng R6 trở thành những cái dòng ống ngắn đánh ít nhịp đi Đấy. đầu tiên của thị trường à, anh em nào mà hay mua hàng của T Casino thì cũng đã biết đấy, đấy những cái dòng sản phẩm của T Casino thì đánh rất là ok và hiệu quả chúng tôi luôn đảm bảo uy tín 100% à, ờ, uy tín quý hơn vàng đấy chất lượng thì không có gì để chê nữa anh em nào mà đã từng sử dụng thì có thể comment xuống bên, bên dưới cho tôi để cho mọi người có thể biết được cái chất lượng là sản phẩm nó như thế nào đúng không ạ à, <clears throat> trên cái livestream này tôi sẽ nói cho anh em sơ qua về cái dòng máy R6 đánh sóc đĩa bìm này nhé đây là dòng R6 cải tiến nó sẽ gồm một uh, ống hai ống nó sẽ sử dụng hai ống hoặc là hai ống ngắn đánh rất là hiệu quả nhỏ gọn cho anh em ngụy trang cách ngụy trang con R6 này thì anh em cũng có thể uh, như những ống dài chất thì anh em chỉ có thể cột vào cổ chân được đúng không ạ nhưng những con này này anh em nào mà mặc cái áo rộng một chút thì có thể uh, quấn trước ngực mình Đấy, quấn trước ngực mình để cái máy này vào hõm ngực sau đó dán bộ rung này ra một chỗ khác thì anh em sẽ có thể cảm nhận được Đấy. đây là đầu rung của nó nhé anh em nào mà chưa biết chơi R6 thì à, giới thiệu anh em đây là đầu rung còn đây là ống cảm ứng quân vị cảm ứng này đây là R6 khiển khi anh em bấm khiển thì nó sẽ rung Đấy, anh em nhìn này Đấy, anh em thấy chưa Đấy, đang có vị nên nó sẽ rung mình sẽ tắt đi Đấy, khi anh em bấm khiển nó sẽ rung à, nó rung bao nhiêu nhịp thì à, à, tùy đấy cái này nó rung bao nhiêu nhịp thì tùy uh, nhá ví dụ như uh, về uh, anh em uh, nhớ cho mình chơi là 6 là anh anh em phải uh, bỏ ra một vài cái tiếng đầu để mở bát à, để đo khoảng cách nhanh nha vài tiếng mở bát uh, đầu để đo khoảng cách ví dụ anh em đo chuẩn rồi thì anh em mới bắt đầu vào như tứ tử công thức của nó đây này anh em công thức của con R6 đây anh em nhìn qua màn hình của mình có thể thấy được cái công thức của nó đấy những cái bộ sản phẩm R6 bên T Casino đều đầy đủ tem mát bảo hành cho anh em R6 khi anh em đã đo được khoảng cách thì à, mình đảm bảo với anh em luôn đánh chuẩn 100% rung bao nhiêu nhịp chỉ có anh em mới biết đấy. sấp đôi tứ tử nhé tứ tử tứ tử là từ 1 đến 2 nhịp đấy và 9 đến 10 nhịp lẻ là 3 đến 4 nhịp còn uh, à, 7 đến 8 nhịp còn ba bốn là sấp đôi là từ 5 đến 6 nhịp đấy công thức anh em cứ nhìn đi công thức này chuẩn 100 phần trăm luôn à, anh em mà muốn thử hàng thì có thể lên trực tiếp cơ sở của mình ở bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông đấy. bến xe Mỹ Đình thì anh em alo số điện thoại 0844 17 còn bến xe miền Đông thì anh em alo 0834 66333 nhân viên bên tôi sẽ ra đón tư vấn cho anh em cụ thể về tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp nhé đấy, rất là đẹp ngoài cái ờ, dòng phản sản phẩm R6 này ra thì à, T Casino còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác như là bát tàng hình này Đấy. Qua vòng quân vị và cảm ứng thì có uh, bệ trôn bệ thảm rồi rất là nhiều Đấy. anh em cứ lên trực tiếp để thử và cảm nhận từng sản phẩm một Đấy. mình trực tiếp thử à, về cái dòng R6 này này chắc chắn là anh em phải lên đây rồi Đấy. dòng R6 này chắc chắn là anh em phải lên cơ sở để thử thì à, mình đã có những cái video hướng dẫn anh em cách chơi R6 này rồi anh em uh, chơi Đấy, à, cách chơi thì chắc chắn là mình phải hướng dẫn cho anh em vì uh, không thể anh em xem video mà có thể xem hiểu được hết về con dòng R6 này đâu Đấy. À, anh em muốn đánh tốt được con R6 này thì tốt nhất là lên cơ sở mình nhé Đấy, mình sẽ hướng dẫn cho anh em thì mình cũng sẽ com gửi một số video hướng dẫn anh em cách chơi con R6 này ở dưới phần bình luận thì anh em hãy vào cái phần bình luận để xem video nhé Đấy này máy rung này. khi có vị nó sẽ rung đúng không ạ đánh rất là hiệu quả luôn thì đấy nó rung bao nhiêu nhịp thì sẽ là về cái đó đây là khi anh em mở máy lên nó sẽ rung còn khi có quân vị cảm ứng nó sẽ rung theo nhịp đấy đánh rất là hiệu quả và ok thì à, anh em à, muốn thử hàng thì lên cơ sở nhé hoặc là anh em điện trực tiếp vào số hotline trên màn hình kìa 0844 1749 hoặc là ờ, <clears throat> uh, 08346633 để được tư vấn chi tiết và đánh theo công thức anh em cũng có thể đổi con này sang một cái tần khác để đánh nhịp dài đây là cái công thức nhịp dài của nó Đấy. đây là công thức để đánh nhiều nhịp nó sẽ chuẩn hơn nhưng mà nó sẽ mất thời gian của anh em hơn à, con này thì đánh mình cũng đảm bảo là đánh ít nhịp này cũng rất là chuẩn xác con máy ống R6 đời cũ ấy, ống dài ấy, thì đánh theo cái nhịp dài này ống ngắn thì đánh theo nhịp ngắn này Đấy. tùy anh em thôi bên mình là đầy đủ hai cái dòng sản phẩm R6 đó rất nhiều anh em lớn tuổi chơi quen cái dòng R6 nhịp dài này rồi thì lại không thích R6 nhịp ngắn à, đánh không quen thì có thể sử dụng à, à, ống R6 nhịp dài này đấy, đấy là tùy cách anh em sử dụng thôi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với hotline của mình để được tư vấn chi tiết hơn thì à, buổi livestream hôm nay của mình cũng à, xin phép được kết thúc tại đây thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nhé khi anh em ấn đăng ký kênh thì có chương trình khuyến mại chúng tôi sẽ à, à, gửi đến anh em hiện nay chúng tôi đang áp dụng một cái chương trình khuyến mại cho anh em nào mà ấn đăng ký kênh đó là mua áo tặng ví hoặc là mua áo tặng mỏ đổi bài mua ví thì tặng mỏ đấy. mua vỏ tặng tặng à, ví với áo đấy. rất là nhiều giống cái dòng vâng, khuyến mại khác có những đợt khuyến mại giảm giá đến 50% cho tất cả các dòng sản phẩm thì à, anh em hãy ấn đăng ký kênh để nhận được cái thông báo về uh, những cái dòng sản phẩm như thế thì uh, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ là ấn đăng ký kênh nha Xin chào anh em